Hiện tại, lực lượng cứu hộ đang tích cực hút nước từ trong hầm với hy vọng sớm tìm kiếm được nạn nhân. Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 3 tháng 7, tại xã Sipa phìn đã có trận mưa to gây ra lũ tại khe suối bản Phi Lĩnh. Thời điểm đó, Tại công trường hầm thủy điện của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại số 6 đang có 4 công nhân làm việc tại cửa hầm số 3, khu vực km 29 thuộc bản Phi Lĩnh 1 xã Sipa Phìn. Nước lũ cuốn 4 công nhân vào hầm. Ba người kịp thời thoát được ra ngoài nhưng bị thương. Người còn lại bị mắc kẹt trong đường hầm. Công nhân bị mắc kẹt tên Lý A Dia sinh năm 1997 trú tại bản Long Dạo xã Sipa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên. Ngay sau khi nhận được thông báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện đã cùng với Ủy ban Nhân dân xã Sipa Phìn. Y tế xã kết hợp với lực lượng quân y của Bệnh xá Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379 cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại số 6 khẩn trương đến hiện trường thực hiện cứu nạn và các bước sơ cứu ban đầu cho ba nạn nhân bị thương và tìm kiếm người bị mắc kẹt. Hiện tại ba nạn nhân đã được chuyển xuống Trung tâm Y tế huyện Mường Trà để theo dõi và điều trị. Lực lượng cứu nạn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với đơn vị thi công dùng máy bơm với công suất lớn hút nước trong hầm để tìm kiếm nạn nhân đang mắc kẹt trong hầm. Cảm ơn các bạn đã xem tin của Có gì hot. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết trong cuộc sống và công việc. Nhớ like, comment, đăng ký và chia sẻ video để ủng hộ có gì hot nhé.